nông nghiệp xanh, mô hình trồng bưởi diễn theo hướng an toàn. Nhà nông chuyên nghiệp, mô hình chăn nuôi gà bản địa. Nhà nông cần biết, tổ cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn. Kính chào quý vị và bà con. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Bạn của Nhà Nông ngày hôm nay. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Ngay sau đây, mời quý vị và bà con cùng theo dõi nội dung chương trình của chúng tôi. Hiện nay, những mô hình trồng cây có múi đang được mở rộng và phát triển mạnh tại các tỉnh thành khu vực miền Bắc. Trong đó có cây cam, cây bưởi là những loại cây trồng được nhiều bà con quan tâm, đặc biệt là cây bưởi diễn. Tuy nhiên, chính vì việc có quá nhiều nơi trồng bưởi diễn mà không chú trọng đến chất lượng sản phẩm, khiến cho giá thành bưởi diễn đã bị giảm sút, ảnh hưởng tới thu nhập của người trồng. Để quả bưởi diễn có thể tìm được đầu ra, bán được giá thành cao, nhiều hộ dân đã phải tìm cách nâng cao chất lượng, mẫu mã của sản phẩm. Tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã có một mô hình trồng bưởi theo hướng an toàn. Dù không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nhưng cây bưởi vẫn sai quả, trái to và đẹp. Nhờ vậy mà mang lại thu nhập tốt hơn cho hộ nông dân. Được biết mô hình bưởi của gia đình mình đang được trồng theo hướng hữu cơ. Như vậy ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái quá trình trồng và chăm sóc được không ạ? À, tôi um, trồng năm nay nữa là tính ra là cây nhà tôi năm nay là 9 năm thì nó trúc trồng thì nó cũng không có gì khó khăn lắm thế nhưng cái khó khăn nhất là cái khó khăn là cái đầu ra Đấy, đầu tiêu thụ bởi vì bây giờ bưởi nó quá nhiều người ta trồng tràn lan nhiều quá thế bây giờ cung thì vượt cầu thế cho nên đòi hỏi bây giờ làm sao phải bưởi phải chất lượng ngon nhưng phải sạch Đấy, mà mẫu mã đẹp thì mới có thể cạnh tranh được chứ còn nếu mà không được cái tiêu chuẩn này thì chắc là khả năng tiến tới còn không bán được. Được biết là mô hình bưởi của gia đình mình những năm trước thì cái sản lượng quả cũng được tốt nhưng năm nay sản lượng quả tăng trưởng vượt trội. Như vậy thì ông thể chia sẻ những cái bí quyết, những thay đổi chúng ta đã sử dụng hay không? Cách đây 3 năm trở về đây là bắt đầu thu hoạch chính thì là năm à, đầu tiên thì được 200 triệu Đấy, nhưng năm ngoái thì lại cũng không được vậy nhưng năm nay thì tôi lại chuyển hướng sang tôi dùng cái phân silic tân phát ấy. thì sản lượng nó lên vượt trội là phải đến một gấp 3 lần những năm ngoái Đấy, năm nay à, tôi đang tính là nó vào 3 vạn 6 300 cây biểu diễn mà 3 vạn 600 quả à 6.000 quả Theo như ông Hải chia sẻ, việc trồng và chăm sóc cây theo hướng an toàn không chỉ giúp trái bưởi bán được với giá cao hơn mà còn đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đối với cây trồng nói chung, khi không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, đòi hỏi người trồng phải thường xuyên quan sát sức khỏe của cây để phát hiện các vấn đề bất thường và xử lý kịp thời. Ngoài ra, đảm bảo dinh dưỡng để cây trồng cũng sẽ giúp cây khỏe mạnh, tăng sức đề kháng tự nhiên. Theo các chuyên gia, chế độ bón phân có vai trò rất quan trọng đối với cây trồng. Tuy nhiên, nếu bón quá nhiều cũng sẽ gây tác động xấu cho đất. Vâng thưa ông, như vậy thì phân bón trung vi lượng nó có vai trò quan trọng như thế nào đối với cây trồng Nói đến phân bón thì ờ, trước hết là người ta chỉ nhận thức rằng những cái yếu tố đa lượng như N, PK là những yếu tố dinh dưỡng rất cần thiết đối với cây trồng và không thể thiếu được. À, nhưng có một cái yếu tố khác mà người ta chưa thấy hoặc đánh giá một cách chưa đầy đủ đó là những yếu tố trung vị lượng. Xin Sinic chẳng hạn là một yếu tố trung lượng tưởng chừng là nó ít có cái tác dụng đối với sinh trưởng và phát triển của cây cây trồng và nhất là người ta sẽ chưa hiểu đến cái chất lượng của nông sản phẩm lại phụ thuộc rất nhiều vào những cái yếu tố chung viên lượng, thí dụ như silic, sắc. Đối với những mô hình cây trồng mà khi chúng ta sử dụng phân bón và chúng ta không sử dụng phân bón nó sẽ giữ khác biệt nhau lớn nhất như thế nào không? À, trước hết thì chúng ta thấy đây là một thực tế, một thực tiễn không thể phủ nhận được là vườn bưởi này đã có 9 tuổi và năm nay là một trong những cái năm mà được mùa à, và chúng ta thấy đấy là một thực tế thực tế này nó xuất phát từ một cái điểm mà không thể chối cãi đó là hộ nông dân này họ đã sử dụng phân bón trung lượng cụ thể đây là Sinic và khi Sinic sử dụng đúng thì nó sẽ phát huy hiệu quả rất cao à, hơn nữa là những năm gần đây khi chuyển hướng từ một cái nền sản xuất sử dụng nhiều phân bón hóa học sang một cái nền sản xuất theo hướng hữu cơ tức là ngày càng giảm dần các phân bón hoa hóa học thì người nông dân người ta đã sử dụng phân chuồng. Nhưng phân chuồng chỉ đảm bảo được những yếu tố dinh dưỡng đa lượng, thí dụ NPK. Nhưng mà có một cái yếu tố rất quan trọng tác động đến cái hiệu quả sử dụng loại phân chuồng này, đó là Sinic. Khi bón Sinic đúng và đảm bảo đầy đủ thì nó phát huy tối đa như chúng ta nhìn thấy năng suất ở đây. Đối với những diện tích đất mới canh tác, Cây trồng thường sẽ có năng suất rất tốt, tuy nhiên sau quá trình canh tác cây một vài mùa, cây sẽ sử dụng hết các dưỡng chất trong đất, nên nếu không biết cách bổ sung mà chỉ tập trung vào các loại phân bón đạm, lân kali thì các vụ sau sẽ rất kém năng suất. Thiếu trùng vi lượng sẽ gây hiện tượng như rụng trái, nứt trái, lá kém xanh và sâu bệnh hại tấn công nhiều hơn. Trùng vi lượng sẽ tổng hợp tất cả các chất khác giúp cân bằng dinh dưỡng trong cây trồng. Cây trồng sẽ lấy dinh dưỡng đó để tổng hợp vào trong trái, trái sẽ đầy đặn, màu sắc đẹp và ngọt hơn. Hiện nay, với xu hướng sản xuất nông nghiệp tiến tới không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nhiều hộ nông dân cũng đã có ý thức hơn trong việc trang bị kiến thức, tìm hiểu về các loại hợp chất trung vi lượng cần thiết đối với cây trồng, Hiện nay thì công ty của chúng tôi cũng đang phối kết hợp với Trung tâm dạy nghề hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh ờ, và Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Bắc Ninh cũng như là Trung tâm khuyến nông tỉnh Bắc Ninh để làm những buổi tập huấn ờ, hướng dẫn cho bà con về cách chăm sóc ừ, cây trồng bằng cái silic tân phát à, phối kết hợp với những cái nguồn phân chuồng gọi hay còn gọi là hữu cơ tận dụng những nguồn phân đó để Ờ, giúp cho bà con vừa là ờ, giảm được chi phí đầu vào, cải tạo được năng suất và góp phần à, à, tạo lên một cái nông sản sạch, an toàn thực phẩm. Và khi mà cái phân trung lượng silic kết hợp với phân chuồng thì nó cũng tạo ra cái sự cân đối dinh dưỡng. Bởi vì trong phân chuồng thì cũng có rất nhiều, có đạm, cũng có lân, cũng có kali. Thì khi mình kết hợp với phân trung lượng nữa thì nó cân đối dinh dưỡng cho cây trồng mà việc cân đối dinh dưỡng cho cây trồng này thì giúp cho cây trồng là nó sinh trưởng phát triển tốt và nó lưu dẫn thức ăn tốt hơn. Phân bón trung vi lượng gồm hỗn hợp các chất dinh dưỡng, cung cấp các loại nguyên tố chung vi lượng để cây được phát triển một cách toàn diện. Được coi là yếu tố quan trọng và then chốt để làm tăng năng suất cho cây trồng. Hiện nay, chúng ta đã có nhiều loại phân bón chung vi lượng với các loại nguyên tố khác nhau như canxi, magie, bo, silic. Nhưng trong đó phổ biến nhất vẫn là các loại phân silic. Nguyên tố silic là một nguyên tố rất cần thiết với cây ăn quả. Nó giúp cây giảm thiểu sâu bệnh hại, tăng khả năng chống chịu tác động môi trường, cứng cây, chống đổ ngã, nứt và mềm trái. Ngay cả khi bón dư thừa, phân bón silic cũng không gây hại cho cây trồng vì nó không gây ngộ độc. cái ờ, phân bón trung vi lượng thì nó sẽ được chuyển hóa như thế nào để cho cây trồng để hấp thụ? À, trước hết thì chúng ta phải thấy là quá trình hấp thụ dinh dưỡng của cây trồng ấy nó có thể qua những cái bộ phận thí dụ rễ, thân và lá và ở cái dạng mà ion chuyển hóa trao đổi với các cái chất khác và như thế thông qua cái hệ thống trao đổi đó nó mới hấp thu được vào cái hệ thống của cây cây trồng và biến nó trở thành dinh dưỡng và những yếu tố quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây cây trồng chứ không phải là tất cả những cái yếu tố đó có sẵn ở trong đất ở bất cứ dạng nào cây trồng đều có thể hút được mà ở những cái dạng mà cây trồng có thể hút được tức là đó đã được hòa tan hoặc đã được chuyển hóa thành những ion hoặc catio hiện nay thì trong thị trường trong nước thì chúng ta đang tập trung vào những cái loại nguyên tố trung vi lượng nào trong phân bón ạ? chúng ta phải phải thấy rằng là trong nguyên tố trung vi lượng ấy, thì có nhiều nguyên tố trong đó trung lượng thí dụ như sinic canxi vi lượng ví dụ như bo và sắt mangan đó là những nguyên tố rất cần thiết đối với cây cây trồng cây trồng sử dụng một lượng nhỏ nhưng mà nó lại có tác động trực tiếp đến cả quá trình sinh trưởng và đặc biệt nâng cao cái chất lượng của các cái sản phẩm của cây trồng cái, cái quá trình sản xuất phân bón trong nước hiện nay còn gặp vấn đề gì khó khăn hay không trên thị trường ấy thì đã có những cái nguyên nguyên tố trung lượng và vi lượng được biết đến, được sử dụng. Ví dụ như sinic, canxi là những yếu tố trung lượng. Ví dụ như bo, sắt và mangan, đó là những yếu tố vi lượng đã được sử dụng. Nó có thể ở những cái hoạt chất mà những cái hợp hoạt chất đó nó ở cái dạng hợp chất mà cây trồng khi người ta bón sử dụng cây trồng đã được hấp hấp thụ nhưng mà người nông dân nói chung ấy là còn hiểu biết rất ít về cái tác động của những yếu tố trung vi lượng này. Phân bón trung vi lượng cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng và cần thiết nhằm thúc đẩy quá trình phát triển và sinh trưởng của cây trồng. Hiện nay, loại phân bón này được bán rộng rãi tại các cửa hàng cung cấp phân bón trên toàn quốc – Tuy nhiên, với loại phân bón này, bà con cần lưu ý lựa chọn những loại sản phẩm có bao bì nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo và sử dụng theo đúng hướng dẫn trên bao bì hoặc có sự tư vấn của các cán bộ nông nghiệp địa phương để có kết quả tốt nhất.